di đà phật giới định chân nhang phân khởi sung thiên thượng đế nhiệt tại kim lô phong cảnh các như luôn tức nguyên man thập phương tích nhật ra du miễn đạn tiêu tai chúng nam mô hương cục giảm bồ tát ma tát nam mô hương cục giảm bồ tát ma tát sẽ là đi thánh giá hồi kinh có lệnh truyền xa đức thánh ông trần triều có lệnh truyền xa quân thành phố cùng là chư sinh thánh giá hồi cùng đời chân chi mở mang mãi đức ông đệ tam ngày dòng sãi thì ra hồi cùng hoa hải đường thỉnh vương cô đệ nhất đất hạ hương là đất trăm quanh kim chi ngọc thông minh chính trực quyền hành và hồi cùng trong pha cờ bể tờ bờ chiếc thoi cô bé lững lờ bên xa ra hồi cùng âm ấm sóng dây bể đông huyện vườn đào lá đá hồi cùng lâm thao ca mãi quê nhà anh nhưng trăng sáng chúa bà để ta loan ra hồi cùng năm xưa năm biếu rõ ràng sắc phong bằng anh tình mời nhất nhân bóng tôn quan lại linh thân khắp hò thế giới buồn dần cùng người phụ nữ này gì đã đã được áp dụng hiệu quả tâm thần của của quốc khán việt nam ngài không phù cho gia đình tích chủ họ là cũng còn kiểu dân dân thì cần phải giả soát ta mới vẫn xin cầu nguyện tam đức không phải bảo hộ pháp sư các thành giờ giờ em hạ con lớn ta dám đề giáo phủ chứng tâm cho họ vũ họ tạo canh đàn phá lễ ngày hôm nay viên mãn hạ đài khoan thai nhiệm nhạt thu lâm sơn bề mạc ngàn xanh hoa phong hoa vũ hoa hình tôn quan hoa phép chóc tà chung không cùng cần quá xuất hành Việt Nam đầu lại còn đó là người Việt Nam pháp sư pháp phật Hạ quan anh ta giáng đền giám phủ chứng tâm cho họ vũ họ tạ canh đàn phá lễ viên mãn ha sinh binh hồ bận trèo du lịch bốn phương vai. chung trước là bảo giống anh 高高高。 走。